Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình Thì hôm nay mình ờ, xin ờ, chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện, một cái kinh nghiệm để mà thông qua một cái bài hát tầm phu Thì cái bài hát đồng phu các bạn thì quá khó để chăm lo hạnh phúc cho một người con gái à, đến cuối cuộc đời bởi nghèo các bạn thì cái nghèo các bạn nó à, sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cái cuộc sống à, nếu mà mà một người con trai á, mà không có gánh giác được gia đình mà đi lấy vợ đó thì nếu mà gặp một cái người con người con gái mà họ không có đồng cam cộng khổ với mình được đó, thì tốt nhất là chúng ta không nên lấy tốt nhất là chúng ta không nên lấy à, cho dù là có yêu thương như thế nào đi chăng nữa thì nếu mà không chịu đồng cam cộng khổ thì phải chờ đến khi mà kinh tế nó ổn định hơn thì chúng ta mới nên là ờ, lập gia đình đó là cái ờ, cái lời khuyên của mình dành cho các các bạn vẫn còn đang phấn đấu chưa lập gia đình đang phấn đấu thì các bạn ờ, phải cố gắng bởi vì nghèo đó như cái bài đúng đó các bạn rất rất khó để chăm lo đó các bạn rất khó để chăm lo cho một người con gái đến cuối đời bởi nghèo à, nghèo thì nó cũng không phải là cái tội nhưng mà nghèo nó sẽ đem lại rất là nhiều gạch gói <clears throat> rất là nhiều gạch gói và cái chỗ mà những cái cô gái nào mà à, chấp nhận à, ví dụ như biết được cái hoàn cảnh của cái chàng trai à, nó nghèo và chấp nhận ờ, cùng cái chàng trai này đi đến suốt cuộc đời thì phải ờ, các bạn ờ, các chàng trai phải xem kỹ là cái cô này cô chấp nhận trong khoảng thời gian bao lâu nha các bạn chấp nhận trong khoảng thời gian bao lâu đôi khi yêu đương hứa hẹn dữ lắm nhiều nhưng mà khi à, vào cái cuộc chơi rồi đó thì à, cái hoàn cảnh nó khó khăn thì người ta có thể trong một năm đầu người ta có thể chấp nhận nhưng năm 2, năm 3, năm 4 người ta không có chấp nhận thì dẫn đến là nó đổ vỡ nó đổ vỡ hôn nhân à, thì nó cũng không hay lắm mà khi lúc đó ví dụ như các bạn có con hay là có những một số cái ràng buộc khác thì nó sẽ càng gắt gối hơn nữa ừ. thì à, qua cái bài hát này thì chúng ta phải thấy được cái thực tế nó là như vậy à, và đã được một cái nhạc sĩ nào đó viết thành cái lời bài hát này rất là hay à, vì vậy là chúng ta cần phải cố gắng để mà cải thiện hơn cải thiện hơn phải cố gắng nỗ lực hơn để thoát được cái nghèo thoát được cái nghèo thoát được cái nghèo không phải là một không phải là là giàu hay là đại gia nếu những cái cái đó thì nó hơi ờ, khó nhưng mà chúng ta phải thoát được cái nghèo thoát được thoát được những cái khó khăn cơ bản thoát được những cái khó khăn cơ bản trong cái cuộc sống này chúng ta phải có được những cái uh, những cái cuộc sống cơ bản đầy đủ là đã đủ đó còn ví dụ như chúng ta thoát hơn nữa giàu hơn nữa thì nó càng tốt nhưng mà chúng ta đừng à, để nó quá tệ đừng để nó quá tệ các bạn thì cái cuộc sống mà để mà đầy đủ thì nó cũng đơn giản thôi các bạn nó cũng không không phải là cái gì nó quá khó để thực hiện cho nên là ví dụ như những cái bạn nào mà đang à, à chuẩn bị lấy lập lập gia đình à, thì các bạn phải cố gắng phấn đấu à, để đạt được cái mức cơ bản đó thì mình nghĩ ví dụ như bạn chưa đạt thì các bạn chỉ cần phấn đấu làm việc các bạn một hai năm mà các bạn sẽ đạt được ngay thôi thì những cái mức cơ bản nó rất là đơn giản ví dụ như cuộc sống của các bạn đầy đủ à, thu nhập ổn định à, trong nhà đầy đủ à, tivi đủ lạnh à, ừ, máy giặt máy lạnh chẳng hạn thì là à, và, và, và ăn uống hàng ngày à, không phải lo nghĩ nhiều à, không cần phải ăn sang hay là ăn nhà hàng gì đâu nhưng mà những cái cuộc sống cơ bản ăn uống bình thường ăn à, không phải lo lắng nhiều có nghĩa là sẽ có một số, số người người ta à, cũng phải lo cái miếng ăn đó các bạn ví dụ như là người ta đã lương xong mà người ta xài hết thì người ta phải đi làm và để à, để tiếp tục thì người ta cũng xài hết có nghĩa là người ta xài hết trong cái mức cái, cái mức lương của người ta sẽ làm ra thì những cái cuộc sống như vậy nó sẽ là cuộc sống chưa đầy đủ chưa đạt được cái mức cơ bản cuộc sống nó vẫn còn lo toan các bạn vẫn còn lo toan mặc dù là cũng ăn đủ ăn ngủ mỗi tháng nhưng mà nó sẽ à, gặp nhiều rủi ro ví dụ như cái phát sinh đám tiệc hay phát sinh những cái thứ khác thì nó sẽ à, thì cái người đó họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều à, họ phải à, tiết kiệm hơn để mà đắp vô những cái chi phí đó thì chúng ta phải vượt qua được cái mức à, mức đó thì chúng ta à, tăng cái thu nhập lên chút có nghĩa là ví dụ như chúng ta lãnh lương à, 7 triệu chúng ta ăn hết 5 triệu thì chúng ta còn 2 triệu đó. thì chúng ta mới gọi là đạt à, được cái thoải mái hơn thoải mái thoải mái là có nghĩa là không phải lo lắng không phải suy nghĩ nhiều đó, đó thì các bạn phải đạt được cái mức đó trước à, còn ví dụ à, như chúng như cái như cái bạn nào à, mà có thể lo được cho thi bạn gái có nghĩa là các bạn phải được kiếm được 10 triệu chẳng hạn đó 10 triệu nghĩa là bạn năm bạn gái năm và các bạn gái đi làm thì là cái cái phần của bạn gái là dư ra thì nó sẽ cũng cũng sẽ à, chung với nhau nhưng mà nó sẽ là ổn định à, thì nó sẽ à, bền chặt các bạn nó sẽ bền chặt cái tình cái tình yêu lúc này nó sẽ bền chặt hơn ừ. còn nếu như mà cái bạn gái đó không có chịu đi làm đó, mà các bạn lừa chỉ dư được 2 triệu à, thì cũng có thể khó khăn cũng có thể khó khăn đó nhưng mà, mà ờ, mình phải thoát được cái ờ, cái cái bước cơ bản đó thì là, là đã gọi là thoát nghèo chứ không phải nhất thiết là các bạn phải có nhà lầu xe hơi hay là à, những cái gì đó đắt tiền cao sang thì các bạn mới gọi là thoát nghèo nhưng mà trước à, mắt thì chúng ta phải vượt qua được cái mức à, sống cơ bản đó à, và khi các bạn vượt qua được cái mức sống cơ bản đó rồi đó thì các bạn có thể à, suy nghĩ tới cái câu chuyện yêu đương bởi vì nếu mà mình yêu đương mà mình không có lo được cho gia đình của mình đó à, thì à, rất là tệ các bạn rất là tệ rất là khó thà chết thì à, mình chết một mình à, ví dụ như à, các bạn sau này có con á các bạn các bạn không lo được cho con của các bạn á việc Phan hãy nói tới coi lo cho cho vợ của mình vợ của mình cũng có thể là người đi làm người ta cũng có thể tự lực tự ăn tự sống được à, nhưng mà tới con của mình mà à, bị à, thua thiệt người khác hoặc là à, khó khăn thì mình à, coi như là tại vì thành quả của mình là con của mình đó các bạn thành quả của mình là con của mình đó, mà cái thành cái thành cái con của mình nó không có đạt được cái điều tốt thì mình cũng sẽ không có đạt được tốt ừ, chứ không phải thành quả của mình là chiếc xe hay hay là cái gì đâu các bạn cái những cái đó nó sẽ bị mất đi theo thời gian đó, và nó không có giúp ích gì được ờ, cho mình hết giúp ích ở đây có nghĩa là nó uh, nó chỉ đem lại cho các bạn về cái ờ, vật chất nhưng nó không thể đem lại về cho các bạn một cách toàn diện nhưng mà con của các bạn có thể đem lại cho các bạn một cách toàn diện là vừa vật chất và vừa tinh thần nữa các bạn đó và nó là một cái thành tựu một thành quả của mình đó, cho nên ví dụ như những cái người những cái gia đình mà người ta không có phải khá giả nhưng mà à, con của người ta à, thành tài thì gia đình đó là thành công đó các bạn cái đó là thành công cái đó là thành công đó các bạn còn à, à mình làm giàu mà con của mình nó không thành tài được À, nó hư đốn hay là nó này kia thì cái đó là mất không thành công và cái đó là phí cả cuộc đời phí cả cuộc đời rồi đó. cho nên mà nhưng mà à, cái bài hát đồng phu nó đã giúp cho à, mình có một cái suy nghĩ là các bạn nên à, có một cái thu nhập ổn định trước khi các bạn à, tiến đến à, một cái gia đình lập lập gia đình thì nó sẽ tốt tốt nhất là như vậy à, đừng có nóng vội à, còn về cái chuyện mà thoát nghèo thì như mình đã nói à, chỉ cần các bạn vượt qua được cái mức cơ bản là các bạn sẽ ok chứ các bạn à, có nhiều bạn phải suy nghĩ là nhiều quá ở à, thoát nghèo nghĩa là làm đại gia đó thì cái điều đó nó quá vậy à, xa xa xôi quá thì các bạn nó không làm được rồi các bạn uh, sống độc thân luôn thì nó cũng không đúng đó nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có lo được cho mình mà chúng ta lại đi lập gia đình thì chẳng khác nào là chúng ta đang đem cái điều đau khổ cho người khác à, cho con của mình cho vợ của mình bởi vì à, khi mà chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khó khăn à, cái suy nghĩ chúng ta nó sẽ nhiều sẽ dẫn đến tiêu cực là nhiều sẽ dẫn đến tiêu cực là nhiều cho nên là nó sẽ rất dễ xảy ra xung đột xảy ra xung đột giữa hai hai người à, và thậm chí cả gia đình cả dòng họ luôn nó xung đột hết gặp ai này cũng xung đột hết á cho nên để tránh được cái điều đó thì trước mắt là chúng ta một mình chúng ta sẽ dễ hơn và khi có hai mình mà có xung đột nữa thì cái con đường tiến của chúng ta nó sẽ rất là chậm nó sẽ thậm chí là không xảy ra nhưng mà các bạn cho nên là các bạn còn một mình các bạn khi mà các bạn còn ở một mình các bạn chịu tiến thì sẽ tiến rất là nhanh các bạn tiến nhanh lắm ừ. còn ờ, khi mà tiến nhanh được rồi đó vượt qua được cái mức đó rồi thì khi mà các bạn lập gia đình các bạn không bị áp lực uh, của của tiền bạc uh, nhiều thì các bạn càng tiến nhanh hơn nữa càng tiến nhanh hơn nữa đó, với sự giúp sức của vợ của mình hay gia đình của mình nó sẽ càng tiến nhanh hơn nữa đây thì ta nói là đồng lòng tác biển đông cô cũng cạn đó các bạn có nghĩa là ý ở đây nói là thứ nhất là phải à, đồng lòng hay là hòa thuận ở trong nhà đó còn nếu mà không đạt, đạt không hòa thuận ở trong nhà là tiêu đó, thì à, tiền hay là vật chất nó ảnh hưởng rất lớn trong cái cuộc sống này tức là bảy tám phần trăm đó các bạn tình cảm nó chỉ là bình thường thôi các bạn ví dụ như khi mà các bạn quen người yêu quen người yêu mà các bạn quen mà các bạn không có không không không không, không có chi tiền không có dẫn đi ăn không có dẫn đi xem phim không có gì hết thì một cái tình yêu đó mình nghĩ là nếu có xảy ra nó sẽ là một tình yêu rất đẹp ờ, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp các bạn ơi tỷ lệ rất là thấp cho nên là cái, cái tình yêu cũng được dung đắp bằng tiền trước đây và khi bà cho nên là gia đình thì khi bà lập gia đình nó cũng sẽ tiền nó cũng sẽ dung đắp y như vậy càng dung càng nhiều thì cái hạnh phúc nó càng lớn còn nếu như mà dung càng ít càng ít càng ít rồi thì nó sẽ tiêu tan luôn các bạn đó thì đó là những cái ờ, điều mình muốn chia sẻ qua video ngày hôm nay xin cảm ơn các bạn ờ, đã lắng nghe và theo dõi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn